vần bắt đầu đến xuống lại vần chỗ này mà không chiều ăn không chẳng thân xe đi em ấy nhở quá rồi qua đi qua. cầu nó đang đang nhiều cái kéo này xe bắt ở đây mà cầu này nếu nó chỉ này nhá để bắt bây giờ tả để bắt người đánh trả hai hai hai con ra đây ra đây tôi tôi phải con tin tôi ông làm gì tôi có con tin tôi gì như thế ông làm nghề tôi biết tôi rồi qua tối rồi ghế đấy ghế đấy đừng còn đấy léo một đầu một chỉnh từng đầu một thằng lái thôi các cầu bút toán nghề chính của Việt Nam đơ đơ đơ đơ đơ Hay đấy. Dạ ông kia. chơi cùng nhá. Ý là cũng tay con đây con. đầu rút phấn bắt đầu đầu đi chặn đầu đi lên lên hết giờ đấy đây 关了关了关了。 phải đấy thẳng lái thẳng lái thẳng lái đấy nhanh lên nhanh lên đẩy câu đẩy câu đẩy câu đẩy câu nhanh lên Thắt dây, thắt dây

lùi lại lùi lại mới được lùi lại đằng sau ấy Ooh. rồi phi ra rồi qua rồi nhớ cầm tay Hoàng ra để em đây cho em anh cũng chưa Ba luôn đấy Không thả thả thả thả cốt về Kệ kệ đấy, tao tài kệ đi Đẩy câu kìa nó đẩy cầu rồi nó chạy ra cái đầu kia nó vào được không